thương quá câu hò gió về tiền giang ai hát vui ngày thái bình sống cồn hậu giang nuôi đất nuôi đời ai tình từ đồng nai gió qua bến thành đồng chùa nay qua đất thành gia đình xưa nơi phố thị phồn vinh biết bao bàn tay dung đáp ruộng đồng chốn xưa còn gian khúc hát phương non hành vui chỉ tàn bồng